mồi già lên nha anh em chim già lên mồi mới nhập khẩu lồng à, là, lồng của thực chiến đấy nhưng hôm nay à, cho con này đi con mái này in my after nay sợ con máy nó còn nhảy trước ấy nó mà chuyển cảnh nó nhảy lên cầu tự thôi rồi Đấy, nó chơi cánh này các bác biết con nào con đực con nào con mái không lại không rồi vừa nhắc đến xong mấy năm qua mình à, toàn là bấy à, chim mồi mà trắng hoặc mà lơ lên lâu lắm rồi không có sở hữu được con à, mồi má đỏ nào như thế này đây là con mồi má đỏ nhá má đỏ bốn mùa lên ô lại đi lại tiếp tục clip lại con này đi đi lại lại đi đi lại lại ngặt mấy phát clip rồi anh em ạ à, còn mãi bên ngoài cái kèo bị ngắt nhiều quá mấy con này nó đấu hơi hơi lơ đáng không tập trung mạnh lại đi ô khỉ này